Quý vị thân mến, đôi lúc chúng ta thường nghe đâu đó có nói rằng có một vị thầy thuốc đông y không còn ngồi trong phòng khám nữa mà bắt đầu tìm hiểu phương pháp tu hành trên núi, cách xa trần tục, rồi trở thành một người tu hành tiên phong đạo cốt. Tại sao lại như vậy? Bởi vì hành nghề y càng lâu thì sẽ càng phát hiện ra y thuật hay trình độ tay nghề vẫn rất yếu đuối và mỏng manh khi đối mặt với một số bệnh tật. Trong một buổi giảng về Trung y vào những năm 90 của bác sĩ đông y nổi tiếng La Đại Luân, ông đã nói Trong đời tôi đã chữa khỏi cho rất nhiều bệnh nhân, nhưng còn nhiều bệnh nhân nữa không thể khỏi được. Ồ, ông được xem là quốc y mà, trình độ của ông không cao sao? tại sao mà lại có nhiều bệnh nhân không chữa khỏi bệnh như vậy? Bởi vì nhiều bệnh chỉ có thể giải quyết ở mức độ bề mặt, về căn bản là không thể làm gì được. Thật tình mà nói, chúng ta phải trị từ tâm. Và buổi tối ngày hôm nay, kính mời quý vị cùng đến với cách giải quyết tâm bệnh ngay sau đây cùng với Radio Sống Đẹp quý vị nhé. hỏi trái tim mình tại sao có những ngày không vui trái tim nói với tôi quá nhiều phiền não quá ít nghĩ thông quá nhiều truy cầu quá ít thỏa mãn quá nhiều bận tâm quá ít coi nhẹ bản sự không lớn đầy u sầu thì không thể hạnh phúc tôi lại hỏi trái tim mình tại sao cảm giác đau trái tim nói với tôi nếu tình hé động, trái tim của bạn sẽ chia đôi và từ đó tiếng cười không còn lớn, nước mắt sẽ tự rơi. Bạn là người đa sầu đa cảm. Tôi hỏi trái tim mình, tại sao cuộc sống khó lựa chọn? Trái tim lại nói với tôi, muốn có mọi thứ, không nỡ từ bỏ bất cứ thứ gì, đây là bệnh khổ của loài người. Kỳ thực, Biện pháp đối phó rất đơn giản, chọn những gì bạn thích, yêu những gì bạn chọn, bất kể cuộc sống hay tình cảm, chọn mà không hối tiếc, không phàn nàn. Tôi hỏi trái tim mình, tại sao cơ thể quá mỏi mệt? Trái tim nói với tôi, sinh ra đã làm người, làm sao lại không mệt, thế nào là không khó? Hãy lạc quan đối mặt với đau khổ, hãy im lặng và đối mặt với những thất bại tôi hỏi trái tim mình làm thế nào để sống là chính tôi trái tim trả lời đối xử chân thành với người khác tận tâm với mọi thứ đối đãi với tình cảm một cách tận tâm và đối xử với bản thân một cách khoan dung trái tim thật quan trọng với con người nhưng bách bệnh khởi tự tâm mọi bệnh tật đều bắt đầu từ tâm trị bệnh trước tiên phải trị tâm đối với một bác sĩ một bệnh nhân xa lạ thì thời gian gặp mặt rất hạn chế chưa nói đến việc trị tâm chữa trị bằng tâm lý ngay cả việc xác định rõ ràng tất cả các triệu chứng bên ngoài của cơ thể đều còn không kịp thời gian hỏi rằng có bao nhiêu bác sĩ còn thời gian để lắng nghe tâm tư của người bệnh vậy thì Tâm tư chỉ có bạn mới biết và tâm bệnh cũng chỉ có tự mình chữa thôi sao? Tâm tư chính là những chuyện không vui, không thể nói ra được với người khác, mà nhiều khi nói ra cũng không giải quyết được vấn đề. Có khi nào bạn ở trong trường hợp làm việc chăm chỉ không được thăng chức, còn cái đến tuổi mà chưa lấy vợ, lấy chồng, sinh con đẻ cái. Vợ hoặc chồng suốt ngày vắng nhà, và cho dù chúng ta có chăm chỉ đến đâu thì thành tích cũng không đạt được có những tâm tư dẫn đến suy nhược và phiền muộn trong đông y người ta gọi là càn uất can khí của người bình thường cần phải thư thông điều đạt vì can khí có chức năng sinh lý là sơ tiết thư thái thông sướng điều đạt khí cơ toàn thân nếu như chức năng này bị trở ngại sự vận hành phân bổ huyết Tân dịch, sự thăng giáng của khí tỳ vị. Sự điều tiết của tình trí sẽ bị ảnh hưởng, từ đó sinh ra rất nhiều bệnh tật. Ông Bành Tử Ích, tác giả của cuốn Chuyển động tuần hoàn của y học, tin rằng tất cả các bệnh tật đều phát sinh từ can, can khí uất kết sẽ sinh ra các loại bệnh khác nhau. Có thể là tâm lý bồn chồn, khó vào giấc ngủ, đau đầu, đau tức hạ sườn, con người có rất nhiều hoàn cảnh khác nhau. Có một bà nọ, có con trai kết hôn rồi ly hôn, ly hôn rồi lại kết hôn. Rồi thì con đã mất nhưng lại chưa có cháu bế. Bà có những cơn đau nhức và làm cách nào cũng không khỏi. Rất nhiều hoàn cảnh khác nhau, đó là tâm bệnh. Uống thuốc thời gian dài, sau khi dừng thì khó chịu, vẫn hoàn khó chịu, đau vẫn hoàn đau. Tâm tư không giải quyết được, bệnh tật khó loại trừ, tâm bệnh không đi, đại bệnh sẽ tới. Vậy phải làm sao đây? Đức Phật giảng rằng tất cả hình tướng đều là giả dối, con người thật nhỏ bé, những gì mắt thấy tai nghe đều khác xa với chân tướng sự thật. Và sáu từ sau đây có thể giúp chúng ta giải quyết tâm bệnh, đó là Hãy cởi mở, nghĩ thông hơn. Đừng suốt ngày chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, không thể tự bứt phá. Hãy bước ra khỏi cơn đau đớn, buồn bã và chán nản. Chỉ cần qua vài năm, quay đầu nhìn lại, năm đó những người và sự việc đã làm mình đau đớn không muốn sống nữa, bạn đều cảm thấy nhẹ như lông hồng. Tại sao tỷ lệ mắc bệnh ung thư, đột quỵ, Alzheimer ở người cao tuổi hiện nay càng ngày càng gia tăng? Có phải chăng người cao tuổi ngày nay có quá nhiều thứ muốn kiểm soát, tầm bệnh đã quá nặng? Trong cuộc sống gia đình, cha mẹ sống tốt là được, con cái có số mệnh riêng, lựa chọn thế nào thì nên để chúng quyết định. Khi cha mẹ muốn kiểm soát cuộc đời của con cái mà không thành công sẽ dẫn tới phiền não mà sinh bệnh. Còn người trẻ tuổi mà bệnh nặng thì vì ham muốn quá nhiều thứ không vừa ý dẫn tới tâm chán nản công việc thu nhập con cái đối tác vân vân áp lực tăng lên nhiều con người đến với thế gian có xác thịt tạo nên khó có thể thoát khỏi rắc rối buồn phiền nơi thế tục nhưng nếu không muốn ốm đau gặp chuyện gì phải nghĩ thoáng biến việc lớn thành việc nhỏ việc nhỏ thành không có người khác đối xử với bạn như thế nào thế giới đối xử với bạn ra sao đó không phải là điều bạn nên lo lắng đừng xen vào chuyện của người khác đừng để người khác can nhiễu làm phiền mình vậy thì cứ sống tốt là với chính mình có người đau khổ đã qua nhưng lại không thể quên có đôi lúc chúng ta lôi ra ôn lại những tổn thương mà mình đã chịu đựng điều này chẳng tương đương với việc vác một bao rác bên người khi rảnh lại lôi ra nghiên cứu chăng khi chúng ta tha thứ cho người khác thì mới là tha thứ cho chính mình nếu không cuối cùng chính bạn là người chịu đau khổ có câu nói rằng tha thứ là bỏ qua lỗi lầm cho người khác đừng đặt lỗi lầm của họ vào trong tâm mình vì vậy, bất cứ điều gì chúng ta không hài lòng, bất cứ điều gì chúng ta ghét và bất cứ điều gì có hại cho mình, chúng ta phải tha thứ. Những công việc này không chỉ được thực hiện một lần mà là mọi lúc mọi nơi bạn cần ghi nhớ. Đây chính là tu hành. Chúng ta cũng luôn nghĩ rằng việc tu luyện là cao thâm khó đoán biết, Tuy nhiên trên thực tế, việc tu luyện có thể chỉ là vứt bỏ các loại tâm như cầu danh, cầu lợi, tâm oán hận. Chương trình Radio Sống Đẹp xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi và đăng ký kênh Radio Sống Đẹp. Kính chúc quý vị có một giấc ngủ an lành, một tâm hồn thiện lương, một trái tim bao dung và một cơ thể khỏe mạnh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.